giữa góc phố hàng đêm anh hát lên khúc ca trao tặng em nói với em rằng tình yêu anh đã dành cho em dẫu biết ước mơ anh với em quá xa vời đời anh là du ca anh không lựa chọn được người ơi dẫu biết anh yêu em nhưng chẳng thể với tới rồi đêm từng đêm trôi nỗi nhớ dằn tràn trong anh nhưng anh không thể nói tiếng yêu em từng ngày cứ thế anh và lặng thầm nhìn em giữa dòng đời rồi nhìn ngược về anh anh biết anh là ai chỉ là một người yêu em nhưng em cần người chăm lo cho em mà anh không thể trong đời ta là mắt nhau em không thể nào biết đâu cũng bởi vì đời anh là du ca anh không lựa chọn được người ơi dẫu biết anh yêu em nhưng chẳng thể với tới rồi đêm từng đêm trôi nỗi nhớ săn tràn trong anh nhưng anh không thể nói tiếng yêu em từng lo cho em mà anh không thể làm được điều ấy anh đành trốn giấu tất cả yêu thương về em mà không nói đâu và không nhắc đến em mỗi khi giấc mơ ùa về nhưng điều đó thật khó nên anh phải đứng từ xa nhìn em giữa dòng đời ta là mất nhau phải đứng từ xa nhìn em giữa trong đời ta là mắt nhỏ